Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh vlog của mình Cái vlog chia sẻ về những trải nghiệm thực tế và review du lịch Các bạn thân mến, hôm nay à, cũng là cái buổi lâu lâu rồi mà không livestream ở cái khung giờ 23 giờ đêm đến trước 1 giờ sáng Thành ra là hôm nay thì ở cái không gian này là mình đang ở dưới à, quê nhà mình này Đó và hôm nay là đêm của ngày mùng 3 sang dạng sáng ngày 4 Thế thì uh, trong ngày hôm nay thì các bạn uh, thì cái công việc uh, nó cũng bị đảo lộn uh, xáo trộn tất cả cuộc sống cùng với cái việc mà phải theo cái em Covid đúng không các bạn? thì hôm nay nó cũng có một cái mà đề tài mà Phổ Minh muốn chia sẻ cùng với các bạn và chắc hẳn là cũng là cái cái uh, thắc mắc khúc mắc của rất nhiều và các bạn làm YouTube trong thời gian qua. Vậy thì cái đề tài ấy là đề tài gì và có cái gì khúc mắc thì một chút nữa Phổ Minh sẽ chia sẻ cùng với các bạn các bạn nhé. Thì không biết là các bạn là là những người mà đã theo dõi kênh của Phổ Minh hoặc là những người hữu duyên xem video này thì trong những ngày qua thế nào? Thấy các em Covid nó có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn nhiều không? Chia sẻ dưới giúp Phổ Minh nhé thì ờ, thưa các bạn là mình muốn chia sẻ cùng với các bạn đó chính là cái việc mà liên quan đến những người làm kiếm tiền YouTube cũng như là những người làm YouTube của năm 2020 thì ờ, mới đây thôi cách đây một ngày tức là ngày mùng 2 thì ờ, Vũ Minh nhận được cái thông tin thông báo mới qua email của YouTube tức là về cái chính sách mới của YouTube trong cái thời kỳ Covid-19 thì nếu các bạn đã theo dõi các cái video của phủ Minh tính từ video này ngược trở lại phía trước khoảng độ 10 video thì các bạn thấy là trong các video phổ minh không dám dùng những cái từ Covid-19 hay là Corona mà chỉ dùng những cái từ mùa này rồi là về sau sáng tạo là một cái từ à, mình gọi là sáng tạo thôi thực tế nó có rồi nhưng mà sáng tạo trên dùng trên cái YouTube của mình đó chính là cái từ cúm tàu tại sao mình lại phải cầu kỳ mà phải tránh nói tránh như vậy bởi vì là nó vi phạm vào cái chính sách của YouTube tức là nó họ không cho đề cập đến các cái vấn đề dịch bệnh bệnh tật Tuy vậy thì ờ, trong cái thời điểm mình livestream ngày hôm nay là uh, lúc 11 giờ 23 giờ đêm của ngày mùng 3 chuẩn bị sang ngày mùng 4 thì ờ, có một cái tin vui cho anh em làm YouTube đó chính là uh, YouTube họ đã đưa ra hai cái chính sách. Cái chính sách đầu tiên chính là có đưa ra hai cái thay đổi thì đúng hơn. Hai cái thay đổi thì trong hai thay đổi đó thì có một thông báo và một chính sách. Thì nói với cái thay đổi đầu tiên trước uh, Trước cái thay đổi này thì có rất nhiều các thay đổi khác thì thôi nó nó xa rồi nó từ 24 tháng 2 rồi thì mình không đề cập nữa. Mà mới đây 20 đó chính là YouTube họ thông báo báo chính thức là à, bắt đầu từ cái ngày mùng từ ngày mùng tháng 4 từ lúc 16 giờ thì khi mà các bạn tìm kiếm cái thông tin nào đó trên cái thanh công cụ tìm kiếm của ứng dụng YouTube thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái dòng biểu ờ, trạng thái ở phía dưới đó chính là các cái thông tin về hướng dẫn về đề phòng dịch bệnh của cái tổ chức uh, y tế thế giới WHO hay là cái của thông tin cập nhật nhất về cái nước sở tại tức là nước đang ở ví dụ như mình đang ở Việt Nam thì nó sẽ có cái thông tin cập nhật nhất về Việt Nam nó về cái tình hình dịch bệnh cách phòng chống số lượng người lây nhiễm uh, vân vân đấy thì là cũng như là các cái chính sách của chính phủ nước sở tại để mà các bạn chúng ta ta có thể là biết được cách phòng tránh như vậy là cái thay đổi đầu tiên trong hai cái thay đổi của YouTube trong cái chính sách đó chính là cái thay đổi về cái thông báo là sẽ hiển thị cái thanh trạng thái ở phía dưới mỗi một cái kết quả tìm kiếm ví dụ bạn tìm đến kênh của Phú Minh bạn mở một cái video của Phú Minh lên hoặc là mở những cái video mà có liên quan đến cái về dịch bệnh Covid-19 hoặc Corona hoặc Chinese virus thì nó sẽ hiển thị ở phía dưới là cái phần thông tin về à, cái dịch bệnh này Phú Minh xin chào thành viên đang theo dõi và thức đêm cùng với Phú Minh. Hôm nay Phú Minh đang chia sẻ về cái câu chuyện là chính sách mới của YouTube thay đổi trong mùa Covid. Thế thì từ cái việc này đó nó có cái lợi cho cái người sử dụng YouTube chứ ít có lợi cho người làm YouTube. Tại sao Phú Minh nói như vậy? Bởi vì là À, những người sử dụng YouTube thì à, khi mà cần tìm kiếm một cái thông tin nào đó về dịch bệnh, về chính sách của à, Covid-19 thì người ta có thể cập nhật được ngay. Còn với những anh em làm YouTube thì nó không có lợi mấy về cái thông báo đầu tiên tuy nhiên trong cái chính sách thứ hai cái này thực sự là một chính sách của youtube đây là một cái tin mừng có thể nói là một tin mừng cho những người làm youtube kể cả kênh đã trở thành đối tác hay nói đưa ngắn gọn là kênh đã được bật kiếm tiền hay chưa bật kiếm tiền thì là vẫn là một cái tin mừng đó chính là youtube họ đã chính thức đưa cái việc mà à, các cái video cũng như là các cái đề tài liên quan đến Covid-19 và cho phép dùng cái từ Covid-19 để mà ta làm các video kiếm tiền. Thì à, các bạn cũng biết là tại sao lại nói là tin mừng bởi vì là như các bạn biết là cái phố của mình hay dùng có cái từ cúm tàu rồi là tránh với các video như đã thư chuyện ở mấy phút trước bởi vì là không thì nó sẽ bị vi, à, bị YouTube hỏi cái cái màu vàng của đồng biểu tượng kiếm tiền ngay bởi vì nó vi phạm cái chính sách YouTube nhưng mà chính thức à, có hiệu lực từ ngày mùng 2 tháng 4 năm 2020 này thì tức là à, cách của mình đang livestream cùng các bạn là đúng một ngày thôi thì YouTube họ đã chính thức đưa ra thông báo thì đây là toàn bộ cái thông báo mà mình cũng sẽ cập nhật cùng với các bạn thì à, trong cái thông báo này thì YouTube họ đưa ra hai cái mà các bạn lưu ý các bạn đang làm kiếm tiền hoặc là các bạn là chưa bật kiếm tiền mà đang làm chỉ đang trên con đường kiếm tiền thôi chứ chưa thành trở thành đối tác các bạn cũng lưu ý bởi vì sao bởi vì thứ nhất là cái từ khóa về à, covid 19 2019 nó rất là hot bởi vì là trong cái hệ thống tìm kiếm kiếm mà đánh giá của ờ, của Google ờ, Vinix virus là những cái từ khóa tìm kiếm hàng đầu sau đó là đến các cái từ khóa về American hay là Italian à, Italian Covid 19 này vân vân đó thì là là những cái từ mà mà tìm kiếm rất là nhiều và có lẽ là cái lượng người tìm kiếm nhiều như vậy thì YouTube họ cũng không muốn là những cái người làm YouTuber chuyên nghiệp ấy, thì uh, vì một lý do bị nguyên tắc cộng đồng bị nguyên tắc quảng cáo của YouTube mà bị phải bỏ qua cái đề tài như vậy mà họ muốn khai thác tối đa thành ra là thay vì là cấm thì họ đã đưa vào thành một chính sách và vậy hôm nay thì Phú Minh nói về cái chính sách đó thì trong cái chính sách này thì mình chia làm hai điểm điểm đầu tiên là cho phép và điểm thứ hai là không cho phép thì trong cái điểm mà ngoài hai cái điểm cho phép và không cho phép ấy thì nó có một cái điểm thứ ba rất là hay đó chính là hướng dẫn để mà các bạn không bị vi phạm nguyên tắc thì nói với cái điểm cho phép trước thế thì ờ, theo những cái thông tin mà phổ minh đang có ở đây các bạn này đó, mình đang để đây đó là các bạn nhìn thấy cập nhật về khả năng kiếm tiền đó cập nhật về khả năng kiếm tiền từ nội dung liên quan đến covid 19 thì uh, trong cái, cái điểm đầu tiên cho phép thì uh, YouTube họ cho phép mình làm tất cả các cái video có liên quan đến cái Ờ, Covid-19 và nó không vi phạm cả những cái điều ờ, lưu ý ở phía sau. Thế thì những các bạn nào mà đã nói về Covid-19 ví dụ chia sẻ về cách phòng tránh những bệnh nhân nhiễm bệnh vân vân mà được bật kiếm tiền rồi mà nó có biểu hiện màu vàng thì ờ, YouTube họ sẽ xem xét và một thời gian sau đó thì họ sẽ có thể là điều chỉnh cái nút màu vàng đó cho mình. Đây các bạn nhìn họ đọc mình sẽ đọc chi tiết cái dòng này. Họ ghi rõ là vì hệ thống tự động của chúng tôi đang học hỏi và tinh chỉnh để mở rộng cái phạm vi cho phép kiếm tiền đối với nội dung liên quan đến Covid-19 nên bạn vẫn có thể thấy biểu tượng màu vàng trên các video mới tải lên. Nếu nội dung cho rằng nội dung đó tuân thủ các chính sách đã cập nhật thì vui lòng gửi đơn khiếu nại để đội ngũ YouTube của chúng tôi xem xét và điều chỉnh phù hợp. Thì như vậy là họ cho phép và về cái cái cho phép này thì họ cũng nhắc đến cái việc đó là tất cả các video của bạn làm nó không vi phạm cái chính sách của YouTube về nguyên tắc cộng đồng và nguyên tắc quảng cáo thì bạn sẽ được ờ, bạn kiếm tiền và YouTube chấp nhận như là một cái video mà ờ, mà không bị ờ, tính về vi phạm các bạn nhé Thế thì ờ, đi về cái phần thứ hai của video này và của cái chính sách YouTube và nó cũng là cái phần rất là quan trọng đó chính là phải những cái video nào mà mà được phép YouTube cho trong cái chính sách này nó phù hợp cũng như là nó được phép mà ờ, được cho là, là là hợp lệ đối với YouTube thì để người ta đưa ra mấy cái một là các cái video của các bạn nó không liên quan đến mấy cái hình ảnh sau thứ nhất là những cái cảnh gây đau buồn cảnh gây đau buồn đây thì họ chỉ ra là ba cái nội dung thứ nhất là các video mà các bạn vào bệnh viện hoặc là có những người thân hoặc là những cái nơi mà xảy ra việc nọ việc kia đấy bạn à, quay các bệnh tật rõ nét về các cái cái cơ sở y tế về người bị bệnh covid ấy, thì họ cho rằng đây là cái mà không đúng Thế ra là họ sẽ bị ờ, bị ờ, không được bài kiếm tiền mà cho là cái video bị vi phạm cái điều thứ hai là những cái người mà có người thân mất bị bị covid 19 hoặc là những người chịu covid 19 nhưng chịu đau đớn ấy, gọi là cảnh đau buồn đó thì cũng không được các bạn nhé đó thế thì chính vì và cái điều thứ ba đó là uh, những cái cái mà Ờ, cái cái từ hai cái điều trên đó thì bạn đưa những cái quan điểm của bạn về những cái việc mà hoặc là cái video nó mang cái tính biệt thị thì cũng cũng bị xếp vào các video vi phạm về chính sách của YouTube trong mùa Covid này và kể cả bạn người ta vẫn không cho bạn bật kiếm tiền hoặc là ờ, vẫn không cho bạn để sửa cái biểu tượng là ờ, của mình gọi là đồng tiền vàng đồng tiền vàng uh, cái điều thứ hai để mà các cái video không vi phạm cái, cái chính sách của uh, YouTube về Covid-19 đó chính là các cái thông tin sai lệch à, thông tin sai lệch ở đây thì người ta đưa ra mấy cái điểm cái điểm đầu tiên đó chính là à, các cái virus à, do chính phủ ừ, nó phải bao gồm các cái nội dung là virus do chính phủ tạo ra này tức là nói ví dụ như Trung Quốc là là cái đơn vị A đơn vị B hoặc là cái vũ khí sinh học vân vân hoặc là do cái tổ chức tạo ra con virus này hoặc là lây nhiễm qua công nghệ 5G hoặc là các nhóm nhân dân tộc cụ thể nó mang cái tính là là mạt sát mang cái tính là vũ khí mang cái tính là khiêu khích thì là nó cũng thuộc về cái video vi phạm các bạn ạ video vi phạm không được và một cái nữa đó chính là trong cái cái việc thông tin sai lệch này thì nó bao gồm cả cái việc đó là nó tuyên bố các cái thông tin giả mạo như số người nhiễm giả hay là các cái ờ, chữa bệnh khỏi giả vân vân thì là nó cũng xếp vào cái video giả mạo thì ra là nó không cho phép là hợp lệ trong cái chính sách của YouTube mùa Covid và, và cái điều thứ ba độ của cái ý lớn thứ ba trong cái việc mà các video làm về Covid có hợp lệ hay không thì nó chính là liên quan đến cái việc mà ta gọi là troll hay là các cái trò đùa và nội dung thử thách thì đây người ta ghi rõ là mọi cái trò đùa hoặc có liên quan đến Covid-19 nhằm cái mục đích khuyến khích các hoạt động nguy hiểm về mặt y học ví dụ như cố ý tiếp xúc với bệnh nhân virus này hoặc nhằm gây hoang mang nhưng bao gồm là thử thách liếm bồn cầu này giả vờ ngất xỉu nơi công cộng ho hắt hơi và những người xung quanh rồi nói với bạn bè là mình bị nhiễm corona hoặc là mặc đồ bảo hộ hoặc là à, dọa người khác khiến họ mình nghĩ mình bị nhiễm thì là cũng đều về thuộc về cái cái mà không hợp lệ của cái chính sách YouTube chọn khi và nói về cái Covid-19 đó các bạn ạ. Như vậy là có ba ý lớn trong cái phần không được này cái phần đầu tiên đó chính là các cái cảnh quay mà nó liên quan đến cái việc đau buồn và gợi đến cái bi thảm cái điều thứ hai là các cái thông tin y học sai lệch và cái điều thứ ba đó chính là những cái, cái chôn mà cái thử thách nó mang cái tính chất là à, liên quan đến covid 19 là không được các bạn nhé đó là ba cái ý lớn thế thì từ cái việc mà ta thấy cái chính sách được và ba cái không được như vậy thì YouTube họ cũng khuyên những người làm YouTube mà muốn làm về cái đề tài này trong cái mùa này. Phú Minh xin chào các thành viên đang theo dõi cùng Phú Minh. Hôm nay đang chia sẻ về cái chính sách mới của YouTube các bạn nhé, về cái Covid-19 và cho phép như thế nào là một video được đúng và không đúng trong Covid-19. Thế thì cái cái ý thứ ba đó chính là cái việc mà YouTube họ hướng dẫn mình là làm như thế nào video trong cái mùa này thì nó chính sách tức là về cái nội dung Covid-19 thì, thì người ta đưa ra ba cái ý lớn thì người ta nói rõ là nếu bạn sáng tạo nội dung về Covid-19 và muốn đảm bảo rằng cái nội dung của mình đủ điều kiện kiếm tiền thì hãy đảm bảo các nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc đầu tiên là xác minh tính xác thực trong nội dung của bạn. Thì à, để đảm bảo nội dung của bạn có thông tin chính xác thì hãy dùng cái nguồn có uy tín, ví dụ như là Tổ chức Y tế Thế giới, y tế Thế giới WHO hoặc là Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC hoặc là Dịch vụ Y tế Quốc gia của à, NHS và các nguồn thông tin của quốc gia khu vực bạn vân vân và cái điều thứ hai là hãy thận trọng mà do đây là một trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra toàn cầu nên là chúng tôi mong bạn hết sức uh, có ý định tốt đẹp khi muốn chia sẻ nội dung đến Covid-19 tức là các bạn hãy đừng lợi dụng cái bệnh dịch để mà làm cái video câu like, câu view và kiếm tiền dựa trên cái nỗi đau khổ, đau buồn mà người ta muốn là uh, ta đưa cái thông tin nó hữu ích và nó giúp cho cái việc mà ngăn chặn hoặc là giảm hoặc đẩy lùi hoặc là cái thông tin yếu tố tích cực và cái điều thứ ba đó chính là cái tuân thủ cả cái nguyên tắc thân thiện quảng cáo và nguyên tắc cộng đồng à, như vậy là từ cái phương từ cái việc mà đưa ra cái chính sách cho phép rồi những cái điều mà không được phép và cái phương pháp để làm thì YouTube họ chỉ rõ trong cái phương pháp này thì các bạn đã thấy đó chính là cái tính xác thực và cái thứ hai đó chính là cái việc mà ta góp cái tiếng nói chung để mà mà mang những cái điều tích cực và cái điều thứ ba là tuân thủ cái nguyên tắc cộng đồng và nguyên tắc của chính sách quảng cáo qua YouTube đúng không các bạn thì à, từ bà cái việc phân tích cái chính sách mới cũng như là những cái thông tin mới của YouTube trong mùa Covid-19 này thì à, Phú Minh hy vọng rằng là đã giúp các bạn chúng ta có được phần nào cái thông tin và ta tự tin hơn khi mà ta muốn chia sẻ về đề tài này. Tuy vậy thì các bạn hãy nhớ hai nguyên tắc rất quan trọng đó là nguyên tắc cộng đồng đầu tiên. Ta làm cái gì đó thì ta hãy đảm bảo nguyên tắc cộng đồng và mang cái tính xác thực, trung thực nhất là những cái thông tin mà trong cái mùa chia sẻ nhạy cảm này thì à, YouTube họ khuyến cáo rõ ta lấy những cái nguồn xác thực có thể là tổ chức y tế thế giới hoặc có thể là trung tâm phòng chống dịch bệnh hoặc là cái thông tin của chính phủ của quốc gia gia sở tại của bạn và điều thứ hai là tuân thủ cái nguyên tắc quảng cáo của YouTube bởi vì là nếu như nguyên tắc cộng đồng bạn làm tốt rồi nhưng mà những cái video bạn chia sẻ quay những cái cảnh đau buồn đau buồn tang thương rồi là à, những cái cảnh mà nó trôn trước như thế thì nó cũng sẽ dẫn đến cái việc là sẽ không được à, đặt quảng cáo và và bạn sẽ mất công và lãng phí cái thời gian để làm thì à, trong cái video chia ngắn chia sẻ tối hôm nay của mình